cả nhà ơi anh em mình đang có mặt tại đường Trần Hưng Đạo chuẩn bị đi tới hẻm 4 cách mạng à, tháng 8 à, hỗ trợ cho bà con ở khu cách ly phong tỏa gửi à, ít quà rau củ quả gạo trứng ơn chị chị gì mới chút trong mất tiêu rồi bị lắc bình luận đi thấy thấy dạ chào bạn Ngọc Cẩm nha bây giờ là 19 giờ anh em mình à, đang chuẩn bị tới à, hẻm à, hẻm 4 cách mạng tháng 8 còn được gọi là hẻm chính lợi cũ để hỗ trợ cho bà con trong khu cách ly phong tỏa hẻm này thì ờ, bị phong tỏa chắc cũng cả tuần nay rồi đa số thì Phước sẽ ờ, ưu tiên cho những ờ, hẻm mà bị cách lọ cách ly phong tỏa khoảng thời gian lâu nha còn những hẻm nào mà chẳng hạn như vừa mới phong tỏa thì Phước ít có khi nào ghé liền lắm tại vì trong một ngày thì thật sự rất là nhiều rất là nhiều điểm mới nổi lên và tất nhiên là những khu đó thì họ sẽ còn à, có lương thực thực phẩm để à, mà dùng quận 7 anh không có đi tới nha bạn heo lì anh ở Cần Thơ nha ở trên Sài Gòn thì các bạn có thể liên hệ với à, cô Diệp Hương nè anh Quyền Linh ủ anh chú Quyền Linh nè hay là ca sĩ Thủy Tiên rồi chẳng hạn hay là một số nhóm khác ở trên Sài Gòn rất là nhiều nhóm phát ở trên Sài Gòn nha còn anh em mình thì ờ, ở Cần Thơ ạ à. dạ chào bạn Ngô Thạch Tùng nhé chào chị Trâm Trâm ờ, Phạm dạ dạ chúc sức khỏe à. đến hẹn lại lên đến hẹn lại lên ngày nào cũng gặp chừng nào mà Cần Thơ mình ổn thì sẽ không còn gặp anh em tụi mình nữa đâu Phước thì Phước rất là mong có sẽ sẽ càng sớm ngày đó càng tốt thì khi đó thì Phước ờ, vẫn ờ, tiếp tục đi từ thiện nhưng mà sẽ tập trung vào uh, từng hoàn cảnh hơn quay trở lại uh, các cụ già neo đơn như hồi xưa Phước đã từng làm trước uh, dịch cất nhà rồi hỗ trợ hoàn cảnh cái nào sau đó của mình tắt đàm đi tắt luôn đi tắt đàm luôn đi nó bị uh, lạc tần sóng với bên kia luôn rồi dạ con cảm ơn cô bé hai thiện nguyện à dạ chào bạn hương nhỏ nha dạ chào bạn vi trần thay mặt anh em chào cả nhà luôn nha rồi để cho chiếc kia vô chiếc tới hẻm rồi để cho chiếc ờ, chiếc kia vô trước chợ sơn Khánh 30 tháng 4 ờ, mới có cách ly thôi em ơi mới bị phong tỏa sáng nay nên hiện tại anh em mình không có ghé nha mới bị phong tỏa thì tất nhiên bà con sẽ ờ, còn đồ ăn đồ uống đâu rồi nói nói về ờ, phong tỏa thì một ngày rất là nhiều nhóm ở quên rất là nhiều điểm mới nổi lên dạ em chào ạ à. dạ đúng rồi anh anh ơi từ dịch nay một tháng ai hỗ trợ khu này gì hết nha anh bạn liên hệ với bên khu vực địa phương nha bạn không có ờ, cái nào mà một tháng nay không ai hỗ trợ chứ á bạn nói vậy là thấy là không đúng sự thật rồi đó bạn cứ việc liên hệ địa phương nha nếu mà có gì thắc mắc nếu một tháng nay không ai hỗ trợ gì sao mình sống nổi tới một tháng nay ủa rồi sống vô đi sao xe đó nó không vô nó đợi gì nữa vậy à, mà anh em mình chỉ ưu tiên cho những người bị phong tỏa nha hiện tại giờ thì mình tới đâu bà con cũng ờ, xin hết trơn thì không biết cho bao nhiêu là đủ nên ờ, đặc biệt hỗ trợ cho những nơi bị cách ly thôi nha còn nếu mà mình ở ngoài thì mình tự lo nha chứ anh em mình không thể nào mà lo hết cho tất cả vừa trong cách ly mà vừa trong ở ngoài được nữa còn phong tỏa mà mới phong tỏa buổi sáng mà buổi trưa dĩ chân mà điện cho mình kêu ghé hỗ trợ liền hồi sáng có một cô vừa mới phong tỏa xong là cô ấy điện cô nói trong đây khổ quá khổ rồi bị phong tỏa rồi quay qua rồi anh em mình nói mới phong tỏa rồi mà có gì vài bữa nữa rồi quay qua tự nhiên chửi luôn sao biết rồi mấy người này ngộ quá ủa sao nó làm gì hoài vậy ta ủa đợi vậy sao tôi kia mày cho mày xe nó vô trước á trời ơi là trời không nổi nó đợi nó kêu nó vô trước cho xe nó vô trước trời ơi cưng vô trước anh vô sau á chưa cho mới bị cách ly buổi sáng à cận tiếng sau là điện lại là than khổ rồi lại luôn chứ giờ bởi vì phước không có tin ai nữa chứ á giờ khu nào mà phong tỏ phước biết được khoảng à, năm mười bữa thì phước sẽ ghé hỗ trợ nha chứ ờ, không có cho đại trà mà vô tội dạ nữa giờ ai cũng khổ chưa kinh phí của mạnh thường quân thì cũng bị eo hẹp bên để cái kiến cho nó coi thấy không anh né rồi đó hẻm nào còn đi chợ được thì cứ việc đi chợ nha nói chung là phước giờ chỉ hỗ trợ những nơi bị phong tỏa thôi nha ai ghét thì chịu nha chứ giờ ờ, không mình nên anh em mình không thể nào chửi thì chịu thôi không thể nào mà lo hết nổi ngày nào anh em mình cũng đi hết trơn á bạn hồng gấm ơi Dạ đúng rồi ờ, cô Kiều Diễm ơi Bị phong tỏa mới hỗ trợ Tuy nhiên là phải ờ, coi xét coi hẻm đó là có các bạn các nhóm khác đã hỗ trợ chưa Chứ không có phải là mình bị phong tỏa xong là mình ờ, nhào vô là mình hỗ trợ liền Tại vì còn bên khu vực địa phương chính quyền họ cũng sẽ hỗ trợ mà Anh em mình không thể nào mà lo hết nổi anh em mình ở Cần Thơ ạ à, chứ không có ờ, ở ờ, Sài Gòn nha bạn nào ở Sài Gòn thì liên hệ các nhóm trên Sài Gòn nha hỏng gài thì để tránh những trường hợp các bạn ờ, ở ngoài xin tùm lum tùm lá chứ rồi xin hay không rồi về có phát hay không Phước cũng chả biết luôn bởi vì giờ thôi Phước lại chỗ khu phong tỏa phát cho chắc ăn chính xác là họ đang bị phong tỏa còn phát ở ngoài thì thua mình tin các bạn mà các bạn ờ, chả có chút xíu nào mà để ờ, làm lòng tin cho mình hết chứ kêu gửi hình ảnh cũng không gửi luôn tại vì cái này là tiền cũng là tiền của mạnh thường quân họ gửi hỗ trợ anh em ờ, cũng phải họ cũng phải để dành dụm tích lũy để hỗ trợ cho bà con mà mình giao tài le hết trơn thì để phụ lòng bà con phụ lòng mạnh thường quân thì thôi giờ ai ghét thì chịu giờ nói thật ra các nhóm ờ, từ thiện ơn Cần Thơ mấy anh em á ai cũng đang nản đang chán dữ lắm luôn đi từ thiện mà biết còn bị chửi dầm như trách nhiệm như rồi lấy phải cái luôn rồi sáng anh em ngồi ờ, mới ngồi nhắn tin nói chuyện với nhau à, hàng nào nấy cũng chán hết trơn riêng phước thì ai chửi phước phước chửi lại gắn chịu nha phước từ thiện chứ phước không có hiền đâu nên đừng có ờ, cứ nghĩ là từ thiện xong rồi không được ai muốn nói gì nói nha phước chửi thiệt à mà còn chửi nếu mà chửi phước quá nữa phước lại tới nhà phước ờ, dạ dạ con cảm ơn nha cô phước lại tới nhà luôn á phước nói chuyện luôn á sao mà chửi phước á nó không phải là giang hồ mà lại nói chuyện cho rõ với nhau thôi không có dễ đâu khổ lắm đi chữa lên chữa xuống À, bệnh viện giải chiến hiện tại các nhóm khác họ cũng đang hỗ trợ vô rất là nhiều á hôm qua phước có mới à, đưa 30 thùng mì vô bệnh viện giải chiến á với lại 10 à, thùng nước suối vô hỗ trợ cho mấy anh em á còn vị trí bệnh viện hay giải chiến thì phước sẽ không nói nha tại vì cái này à, nó cũng không hay ho gì để cho mọi người tránh quan mang thôi anh em mình vẫn ờ, tiếp sức cho các ờ, bệnh viện giả chiến chứ không phải là không có tiếp sức nhưng mà mình tiếp sức âm thầm tại những cái khu này thì thật sự mình không cần thiết phải nói lên rồi tới rồi em bố chào dạ chào trời sao đu đông nha dạ con à phước ạ à. cất nhạc ý chào ờ, chào chốt mấy gài con còn gì ăn không mấy gài còn gì ăn không chú út ờ, cũng là một ờ, hoàn cảnh khó khăn đó chú con trai trường chút nữa ra gửi gạo với lại đồ cho chú nha dạ đây ờ, là hẻm 4 đang bị cách ly phong tỏa nha cô chú anh chị một con hẻm nhỏ thôi trong đây khoảng bao nhiêu hộ ta 30 30 hộ ha dạ em chào anh xe bị kẹt anh em mình thì giờ đi phát cũng ờ, phải ờ, bằng ờ, bảo hộ vô để cho đảm bảo cho anh em hẻm này thì hôm trước anh em mình có ghé xịt rồi lúc mà vừa mới có thịt nữa rồi hả thịt lần lần lần hai luôn dạ mình không có buồn mình nói xong là qua là bỏ à dạ em không có buồn đâu nói xong là bỏ ngay và quan hỷ vui vẻ tiếp tục hỗ trợ bà con chứ nếu em ờ, bỏ luôn thì tội nghiệp bà con hôm nay rau củ quả giờ này ông ông Hùng mới ở đây chứ tự nhiên sao tôi thấy ông ngồi được xe đang ờ, đang chở chở gạo với mì trứng vô mày tạo nữa mày tạo để tao đi mày cũng mày đặt lửa tao làm cho chiếc lăng bằng lăng đi chơi lăng đi chơi mấy bạn hạn chế nha điện thoại cho mình nha điện thoại mình cũng không có bắt máy được đâu nhiều người điện quá bởi vậy ờ, mình cứ việc nhắn tin đi rồi chừng nào mình đọc được thì mình sẽ ờ, xem và sắp xếp à tại vì mình không có thời gian nhiều vừa phải đi lấy đồ rồi soạn đồ nói chung là nhiều việc lắm cứ việc ờ, nhắn tin thôi à thì các cô chú anh chị đã từng theo dõi anh em mình từ trước đến giờ hay là cả cả tháng nay tháng tháng tháng ngoài nay thì sẽ biết được uh, anh em mình uh, cố gắng như thế nào để hỗ trợ cho bà con từ sáng sớm đến khuya tối rồi được rồi tới đây được rồi để chừa khoảng trống đi cho nó thoáng rồi ở đây ai đại diện đâu ta ai chú chú nào là đại diện ở đây ta dạ à chú là chú tổ trưởng đây hả phó, dạ. phó khu vực dạ phó khu vực hả à, ở trong đó của mình tổng cộng là bao nhiêu hộ á chú 30 ha ừ. vậy con gửi lại đây 30 phần nha ờ. rồi xong rồi có gì nói với bà con lấy giùm con nha khi đó tụi con đi á cho nó đảm bảo nó mọi người à, để uh, 30 phần rau ba 30 bao gạo với lại ba phần 30 phần à, mì trứng với một à, bịch bún luôn 30 kg bún chất từ từ xuống á để một thôi chỗ gốc ờ để kế bên vậy á nhớ điểm nha nhớ điểm nha trong đây thì ờ, theo như ờ, chú ờ, phó khu vực ở đây chú nói là có 30 hộ thì anh em mình sẽ gửi lại 30 phần chú Phật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 lấy lên ừ rồi ê coi chừng đổ đếm ơi đếm, đếm coi bao nhiêu bịch vậy cái gì lấy ra à, thêm đi thiếu rồi đó bún thiếu rồi đó à, lấy mới có mười mấy bịch à cái này được được ở khoảng hai chục bịch lấy thêm cả 10 bịch nữa đi là đủ rồi đó theo à, lời của à, chú à, phó khu vực ở đây thì chú nói trong đó có 30 hộ. Rồi 30 30 bịch gạo. Rồi chất gạo xuống đi 30 bịch chuyện nha. 30 bịch gạo em để gốc đó luôn nha. đội cái nón lên cái gì gì ơi đội đội ờ đội cái nón sợ gấp kệ không sao quay đâu cũng được 30 bao gạo với lại 30 à, phần à, bún mì trứng với lại 30 à, phần rau à, chú ơi chú tổ trưởng à, mỗi hộ sẽ là một bao gạo đây đây một bao gạo này với lại một phần mì trứng một bịch bún với bịch rau là mỗi hộ một phần vậy là đều hết rồi tức là mỗi người sẽ là ba bịch với lại một phần mì rồi xong rồi đó chú vậy có gì hồi nữa ờ, kêu bà con ra gửi con luôn nha dạ, dạ. tại vì rau này á mà để tới sáng á, nó sẽ ờ, nó sẽ không còn tươi nữa ủa ở đây có mấy anh ờ, trực chốt ở đây là ai ta có chú đó hả à, ở nhà mình mình dùng có rau củi gì không có dùng không con gửi cho chú một phần gửi cho chú một phần luôn đi lấy cho chú một bao gạo với ừ bao gạo phần nhà mì trứng nữa với lại bao gạo cho chú đi à, chú út rồi rồi hồi nữa đi ngang lấy lấy một phần cho chú út đi đưa bịch bún cho chú út luôn chú ăn bún không con gửi em chú bịch bún luôn chú chú ăn chay á gửi chú, chú bịch bún được á gao, ừ. Ờ. bún rồi lộn, lộn đúng rồi chú ăn chay gao đưa chú hai bịch gao đi với lại ờ, ừ, bịch bún rồi rồi lại gửi cho chú út đi rồi ok rồi anh em mình rút rồi có gì hồi phát giùm con nha rồi, rồi, rồi chị dòng đâu ra được không ra dạ, em sắp lên rồi xe này vô mãi đầu em đứng đợi em tao ra đầu em bốn đứng đợi nha rồi rồi rồi ok rồi thôi vậy chú đi nha rồi rồi ok ạ à. xong chưa gì à, cái chú đó là chú Tùng bên hội à, nhiếp ảnh à, tại thành phố Cần Thơ mình á thường người ta kêu là thầy Tùng á thầy Đỗ Tùng á nếu mà các à, cô chú mấy người lớn thì sẽ biết chú chú thường có, những cái bức bức ảnh đẹp á rồi gửi qua bên triển lãm đồ này nọ chứ không phải là bên anh em tụi mình thì chú thấy anh em tụi mình làm nhiệt thiện á chú đi theo chú để chú chụp Rồi mình ra nha à, Thấy chú Út Dạ yeah. Gửi ờ, cho chú Gửi luôn, luôn Gửi chú Út rồi phải không? Đúng rồi, à, à, hẻm 4 nha, hẻm 4 thường kêu hẻm chính lợi nha trong nó bị hôn tỏa tới luôn nè tới luôn tới rồi, luôn tới luôn tới luôn tới luôn tới luôn thôi đụng đụng đụng đụng đụng hẻm 61 Hà Phạm Hưng đó anh gửi rồi em anh gửi ờ, bữa hổm cũng mấy chục phần ở trên trển rồi em nhà trọ Cẩm Tú hẻm đó không bị phong tỏa mình không có ghé bạn ơi bây giờ thì ờ, mình tự lực cánh sinh mình tự lo đi chứ anh em mình không lo hết nổi đâu nguồn kinh phí nó eo hẹp rồi giờ sẽ tập trung vô chỗ ờ, khu phong tỏa thôi bà con đang mắc kẹt họ không có ờ, có thể đi đâu được hết còn mình thì vẫn có phiếu đi chợ thì mình có thể mình đi chợ mình mua đồ mình dự trữ còn cái vấn đề về tiền đâu mà đi á thì cái vấn đề đó thì mình không có giải quyết nha tại vì mỗi người cuộc sống ai cũng không có tiền hết trơn đâu có ai mà giàu sẵn đâu mình chỉ lo miếng ăn thôi lo được phần nào hay phần đó giúp được hộ nào hay hộ đó mừng hộ đó thôi à, điện cho các bạn này dùm anh đây bạn à, nhí nhí cách mạng tháng 8 hẻm 300 xin 5 phần bạn kêu 5 người ở trong hẻm của bạn ra nha bây giờ mình không có cho ai đứng đại diện mà nhận nữa nha bây giờ nếu mà mình nên bạn ra thì bạn chỉ lấy một phần của bạn thôi chứ ờ, đúng ở trong phong tỏ thì mình đưa chỉ một phần của bạn chứ mình không có đưa mà đại diện nữa nha tại bây giờ nói chung là mình tin các bạn mà các bạn ờ, nhiều bạn làm ờ, mình mất lòng tin quá ai cũng ở bước <laughs> dạ dạ thầy rồi mình cho 5 10 phần 5 10 phần 5 10 phần không xin 15 phần 20 phần cuối cùng ra những phần quà đó không biết đi về đâu luôn nên tốt nhất bây giờ là một người thì mình sẽ cho một phần trong không tỏ thôi còn lại thì mấy phần khác thì ai còn thì tự biết mà xin nói chung là nó nó không biết nói thì sao nữa cho mọi người hiểu nữa gói lắm bạn nhí nhí mình không có cho 5 phần đâu nha bạn mình nên bạn ra thì mình gửi cho bạn một phần thôi nha mình sẽ lên uh, hẻm 300 các bạn tháng 8 điện số này dùm anh đây rồi em ra đi anh sẽ anh chạy lên ờ, hẻm 300 các bạn tháng 8 á gửi cho em một phần thôi chứ anh không có gửi uh, anh lên anh thấy khu phong tỏ thì anh sẽ gửi nha mà hẻm đó thì anh biết chắc đang phong tỏ rồi anh chứ giờ ờ, có mặt đặt tên mà nhiều khi còn sai nữa một hẻm ờ, một nhà mà ra ba người bốn người nữa nói chi giờ bởi vì mình sẽ liên hệ gắn kết hợp với bên hẻm, ờ, hẻm khu vực địa phương chạy, chạy trước đi ủa nó làm gì nữa hai chồng cái sao hả đâu có nên rồi tại vì một phần quà nói chung là cũng không có ít đâu 200 ngàn và nhiều bạn tham hay không tham thì mình không biết nha nhưng mà cái đó là tiền của mạnh thường quân mình nói vậy để cho các bạn hiểu bây giờ gạo nè à, 6 à, gạo thì trung bình là 5 kg 5 kg thì à, nó sẽ à, gạo thì mình mua chỉ có 11 ngàn thôi là 5 ngàn rưỡi là 55 ngàn mì với trứng cho như thêm 30 ngàn nữa là 85 ngàn rồi à, <laughs> rau củ quả nữa à, tính ra là một trăm mấy một phần rồi các bạn xin 5 phần 10 phần các bạn để các bạn tự chở thì mình thua có mặt đặt tên nha nếu mà nói có gì quá lời thì mong cô chú anh chị uh, thông cảm tại vì cái này là tiền của mạnh thường quân phước phải chuyển cho đúng biết như tại sao mà khi mà phước vô cái hẻm hồi nãy uh, biết là 30 phần đã phước đã liên hệ bên uh, địa phương họ nói 30 phần và phước đứng ngay cái hẻm để ngay cái hẻm như vậy thì tất nhiên ở trong hẻm là người ta sẽ biết hết trơn rồi vấn đề là chuyển vô á, thì đó có bà con xung quanh họ vấn đề nhiều bạn cũng ờ, ngộ lắm như thế này nhà có gạo có mì có trứng đồ đầy đủ rồi ờ, kêu mình chạy cho bịch rau mình đâu phải shipper đâu mà chạy cho bịch rau thì mình có gì mình ăn đó thôi chứ giờ mình bắt buộc mình phải ăn rau mới được sao nói chung là khó xử lắm rồi mình không cho thì quay qua chửi mình kỳ làm từ thiện gì không có tâm ờ, người ta xin rau không cho nói trời ơi đâu phải nhất thiết là em xin là anh phải cho đâu tại vì em đã có mì có trứng có đồ có lương thực rồi thì em thiếu rau em thiếu rau thì em ăn mấy kia em khỏi ăn rau cũng được vậy chán lắm thật sự rất là buồn tiếng hơi nhỏ hả ta à, các bạn nhí nhí gì nãy hẻm 300 nha đang trong khu phong tỏa đó bạn ra đứng đầu hẻm nha mình ghé mình gửi bạn một phần nha bạn xin 5 phần nhưng mà mình chỉ gửi một phần thôi nha có mặt đặt tên nha mình không có gửi cho ai nữa hết tại vì nhiều bạn không biết các nhóm ờ, từ thiện ở Cần Thơ này anh em đều ai cũng biết nhau dân liên kết với nhau trơn nhiều hẻm đã từng phát gọi hết trơn rồi như đã có một bạn ở hẻm 474 luôn buổi sáng bạn mình vừa mới phát cái bẹp xong rồi nhắn tin điện thoại mình liên tục luôn xin xin phát sinh thêm 10 phần nữa xin xong đã cuối cùng ra rồi khi mà livestream bạn ấy ờ, bạn mình thấy bạn mình mới điện lại nói trời buổi sáng mới cho 10 phần rồi giờ anh cho thêm 10 phần nữa lại luôn thôi giờ là có mặt đặt tên nha dù gì nếu mà một phần thì quả mai nó cũng không có bao nhiêu mà 10 phần thì đổ lên là tính ra tính tiền triệu rồi tính tiền triệu thì cái đó ổn lắm nhiều người không đến tay tội nghiệp nữa đi đi đi anh hỏi anh kia anh mình mình mình tụi mình khoan khoan em uh, đi uh, gửi uh, tế lương thực á anh cho mấy khu phong tỏa lên hẻm 300 đó đi chung luôn á để gin đồ phụ em ai có đâu có bác nào đâu bác nào á sao bạn em mà đâu có bác nào không đâu có bác nào già đâu mấy nhỏ nhỏ không à à. rồi em chào anh dạ. nha dạ, rồi, cảm ơn anh rồi nghe nghe nói có bác nào nghe nói có bác nào cũng hết hồn chân tự nhiên phải tưởng Hải con quanh nó đầu nó vàng nó búi lên cục <laughs> trời ơi cái đầu cái đầu nó vàng nó búi lên cục cái tưởng có bác nào sau lưng như đầu trắng vậy cái đèn nó vàng tưởng tưởng như chở bà già nào theo <laughs> ủa nói ủa anh xe mình đâu có ai già đâu <laughs> trơn đúng hết hồn thiệt tự nhiên nói ủa sao có ai chạy có chở có bác nào ở sau lưng <laughs> à, qua ngay chợ ăn thới á ghé đưa cho các bạn ờ, đó hẻm ba trăm hẻm hôm qua mình đứng mình nghỉ mệt á nhiên 180 bữa mình ngày nào không bị chửi ngày nào không bị chửi là mình ờ, đi phát ờ, phát quà không có ngon ở quên phát quà không có ờ, không có <laughs> gì bị chửi nghe cái ghiền tin thấy cũng mắc cười lắm mà chồng em thất nghiệp hai tháng nay cả tháng nay không có ai cho gì hết trơn em đói em đói em khổ quá trời rồi em ở trong khu phong tỏa cả tháng nay không ai cho gì hết trơn cái mình giật mình mình nói <laughs> cả tháng nay không ai cho gì hết trơn vậy chắc em thành tiên quá quẹo đây nè tới rồi mà nếu mà em ở đâu trong không tỏ thì tất nhiên là sẽ có bên ờ, khu vực địa phương chính quyền họ hỗ trợ rồi một trăm phần trăm là sẽ có hỗ trợ chỉ là ít hay nhiều thôi mà bạn lại nói là không ai hỗ trợ thì đó là sai sự thật nha mà sai sự thật là mình sẽ không giúp nha có ai gào xin uh, ờ, 5 phần nhưng mà cho một phần thôi Bây giờ là thấy người đặt tên nè để xin mấy anh chốt ai chung trọ em hả chung phòng luôn ha khác phòng chung một giải phải không bốn người phải không rồi ok rồi đứng đó đi nha anh để đây bốn phần chút nữa tự lấy nha em xin phép em ờ, gửi đồ cho mấy bạn cái nha anh dạ tiếp tế lương thực bốn phần bốn phần bốn phần kèm theo bốn bình bún luôn có gạo luôn nha dạ bốn phần à thấy mặt đặt tên à dạ dạ giờ dạ, tụi con thấy chứ không có ờ, phát đại trà thấy mặt đặt tên gì chứ nhiều khi còn bị lầm nữa tại vì ờ, nhiều khi ờ, một gia đình ra tới hai người ba người thì thôi nói chung là giờ mình thấy mặt đặt tên đi cho nó đỡ đỡ hơn là xin dùm một người một ga ôm 10 phần rồi ok không có gì em rồi để để gạo ở dưới đi hồi nó cho mấy bạn tự kéo lên với bốn bình bún nữa bốn bình bún nữa rồi bốn bình bún nữa từ từ từ từ còn bốn bình bún nữa rồi để bình rau sát vô ừ ừ để lên rồi có gì lấy giùm anh nha rồi ok đó đó rồi mỗi người lấy một phần vậy xong rồi rồi em lấy bịch của em rồi em lấy phần gạo rồi em đi vô được rồi rồi rồi ủa thủ chai xịt luôn hả <laughs> rồi đúng rồi phần rau phần mì trứng rồi với bao gạo dạ đây là hẻm 300 khu vực bị phong tỏa nha rồi đúng rồi rồi Rồi để đẩy này sát vô cho cô này giới chắc không tới đâu Rồi Rồi chúc sức khỏe mình luôn nha Rồi rồi ok rồi ok em ờ, em chúc bay 6 phần ở trọ bị phong tỏa 16 ngày rồi hẻm 111 các bạn tháng 8 6 phần thì em kêu 6 người ra nha chứ còn nếu mà em ờ, bây giờ ghé lên hẻm 111 cách mạng tháng 8 là ở đâu gì có vậy hả không xuống ra đây anh lên đi rồi về ra đang trên cái mạng hẻm 111 111 là khúc nào ta 300 trở ngược lại trở ngược về dưới bạn à, gì ở hẻm 111 nè nè điện số này thôi rồi đến khoan từ từ nha dưới này dưới này 120 à lộ 20 đầu lộ 20 đầu lộ 20 á đầu lộ 20 á rồi bạn đó ra nha bạn chúc bay gì đó bạn ra nha anh em mình đang vòng về dưới á mình không có cho đại diện nha à là hẻm vét ba rồi biết hẻm vét ba rồi hẻm bên tay phải luôn á rồi bạn ra một mình thì mình chỉ gửi một mình nha nói chung là thấy mặt đặt tên không có cho nhận dùm nữa giờ ờ, không tin ai chứ mong bạn thông cảm <laughs> bị bị bị dụ hoài bị dụ hoài thật sự ra nó ổn tiền rồi có người khác không có rồi lại làm mất lòng tin với mạnh thường quân nữa nói chung là cái khó cái khổ của người làm từ thiện nhiều lắm bởi vì giờ mình thấy mặt đặt tên thôi bạn xin 6 phần biết đâu cái phòng bạn có 6 người hồi bạn ra 6 người luôn sao <laughs> đâu biết trước được <laughs> nhưng mà nếu mà lại đúng có hẻm phong tỏ thì mình mới gửi nha còn hẻm không phong tỏa là anh em mình đi nha mình giờ là chỉ cho đúng người thôi đúng chỗ chứ không cho đại trà nữa cho quá nhiều đại trà rồi và bị lợi dụng lòng tốt luôn nữa mình phải cứng rắn lên mình phải quyết tâm lên ai chữ thì nghe ai chữ quá thì chữ lại dạ mỹ khánh em không đi tới à mỹ khánh xa quá thật ra thì nhiều bạn xem livestream xong sau đó thì đã nhận được quà rồi nhận được gì hết rồi rồi cũng vẫn xin nữa xin mà xin số lượng nhiều luôn á chứ không phải xin số lượng ít đâu mình bị bạn kia gạt hết 10 phần rồi rồi bị những gia đình mà rao năm sáu người bốn năm người bữa đầu á mình cho kìa mỗi nhà là một thùng mì mỗi hộ một thùng mì luôn gia đình 7 người ra ginh 7 thùng mì bán tập quá luôn chứ ghê không rồi bữa họ mới thì cái gia đình ở hẻm kia bắt đầu giảm xuống số lượng rồi đầu gia đình ở hẻm kia vừa nói tới tới phát quà cái gia đình kéo cái gột bốn người ra đứng xếp hàng mình thấy rõ ràng luôn rồi hôm qua đi phát quà thì các bạn kia đã nhận rồi mình thấy mình thấy rõ luôn tại vì mình thật sự ra là mình để ý rồi mình nhìn thấy các bạn đó cái tướng đi ẹo ẹo ẹo ẹo cái mình nhìn từ xa mình thấy rồi lấy xong cái đâu hồi vòng lại lấy rồi mình nói cái đâu à, bị anh à, xung kích phát hiện rồi mình cũng phát hiện nữa nói chưa lấy chưa lấy chưa lấy ok đưa cho em phần nữa luôn nhưng mà nếu mà em gan lần nữa là lần thứ ba đó xong à. cái ờ. cừ đi vô <laughs> lại thật chứ dạ nói vậy thôi chứ chửi chiếc gì con nói cho vui thôi ủa nãy hẻm 111 qua chưa chưa phải không hẻm bách ừ. ba dưới dạ hay chửi quá thì thì chặn dạ. chặn điện thoại lóc luôn chỗ lẹ đúng rồi các bạn đó đó đi đó lấy xong ra lấy nữa đó hẻm sơ ghi bữa hổm mình lên trển mình đưa, cũng đưa mấy lần rồi bạn ơi bây giờ là không có xin ai xin mà xin được nhiều phần với mình nữa đâu ai ghét chịu mình chỉ hỗ trợ uh, khu phong tỏ, nhìn người mà đếm thôi Ê, hẻm 99 111 111 111 gần đầu lộ 20 á 111 hẻm 69 Dạ Nguyễn Thông chắc hôm nay em không có ghé lên nha Mà cũng chưa biết nữa Nhiều khi uh, uh, vui vui Em quẹo luôn Thuốc rồi Rồi rồi rồi Dạ dạ dạ, dạ. dạ. dạ. lại quẹo lại có hỗ trợ cho nhà ở trọ ở Hà Nội không em? Ừ. Dạ có ạ, à. qua dịch đi em bay máy bay không mà em hỗ trợ ạ. À. Em ở Cần Thơ ạ. À. Nói vui chứ em ở Cần Thơ chị ơi, ở ngoài Hà Nội xa lắm. cảm ơn chị Nhung Nguyễn à. chín đây đây đây đây chắc tới nè quét ba đây nè đầu đường bên đây bên đây ồ hẻm đây hẻm trăm mười một đúng rồi hẻm đang bị phong tỏa từ từ để mấy anh giao thông đi qua cái rồi tới rồi à cái chú gì đó xin một phần ở 124 Phạm Ngũ Lão á khu chú là có phong tỏ không ạ à? điện cho chú này thử coi trời số điện thoại chú đẹp dữ vậy năm con số 7 luôn à, không năm con số 7 3448 nhìn mặt đặt tên nhé nãy bạn ở đây xin 6 phần nhưng mà bây giờ thì mình ờ, sẽ dạ em chào anh ạ à. em gửi ờ, đồ cho mấy ờ, mấy bạn đi đây em ra mình nên với ai vậy em bước vô luôn nha dạ, rồi rồi ê xe xe ê dây dạ, dây cái này dây thì thôi thôi để đi cho tôi nó ginh vô được cho tôi nó ginh vô được mấy người vậy ù dạ, sáu người đủ luôn vậy đó hả thiệt vậy đủ luôn hả là một phòng là ba người hả là hai phòng phải không à rồi ok anh nói vui thôi nha rồi 6 phần 6 hộ lấy đồ lẹ vô đi rồi ờ, thầy cứ chụp uh, ngẫu nhiên thôi thầy cảm dạ không có đâu tụi con không có đi phát chỗ hẻm nào đông nhiều đâu đông nhiều mất trật tự lắm Rồi. 6 phần mì luôn 6 bịch bún nè thầy ở đây cũng được 6 người nè thầy tại vì uh, mà đông quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến khu vực địa phương nữa 6 bịch bún với lại ờ, lấy 6 bao gạo luôn 6 4 bao gạo hồi gạo hồi để dưới nè thầy để qua méo góc bên đây nè đứng chụp ảnh đẹp nè để cho mấy bạn ra lấy luôn đó này mình đồ cá nhân ha à. Ờ. cá nhân mà là cá nhân uh, cũng là của sinh của mạnh thường quân em chỉ đại diện thôi người vận chuyển thôi shipper nay anh ở đây ờ, có ờ, có, có, có ăn bún không bún rau không gì không mì chấm gì không vậy nhường cho mấy bạn này đúng không rồi ok uống bia không em có đem thêm mấy thùng bia kìa <laughs> rồi lấy đi em thêm bịch bún nữa đó rồi đúng rồi rồi với lại bao gạo nữa là đủ phần của mình rồi ok em rồi bịch bún nữa em bịch bún nữa đó bún vô ăn dưa leo với nước tương đỡ tốn hơn ngày ăn gạo ngày mình ăn gạo ngày mình ăn mì ngày mai anh, ờ, anh đang kiếm cái nguồn mua miếng rồi uh, hoành thánh rồi nuôi ăn <laughs> thay thay đổi đổi món đổi món rồi đúng rồi rồi với viên bao gạo ủa chị lấy mấy bịch mì vậy đó <laughs> hai bịch thấy không em em rồi rồi rồi rồi ok cảm ơn em lấy bún chưa ờ quên còn bịch bún nữa em lấy đi ủa bà bà có ăn bún không thôi lớn tuổi ăn bún tối nặng bụng lắm rồi đúng rồi rồi rồi ok dạ dạ dạ chú rồi còn bịch bún nữa rồi chú rồi ok nha rồi để ra ngoài ginh thùng bia cho hai anh em ha dạ. chết luôn á <laughs> thôi vậy chào ha chào hai anh em nha cảm ơn nhiều anh cho em mặn anh phần gì chị dạ. em ờ, em chỉ cho mấy ờ, nơi ờ, phong tỏ thôi dạ, bộ phụ sản bộ hả chị muốn chết thôi nè cho chị phần rau thôi rau thôi phải không vậy lấy rau thôi tại vì mấy cái kia em nhường cho mấy khác rồi rồi dạ. rồi ok chị nha à, điện cho có chú nãy mới xin hẻm 124 á chú xin có một phần của chú à chú phải không rồi ok ok bạn nhí nhi nhí nhi gì nhi bia dạo này ờ, đang giảm giá mạnh luôn á cô chú anh chị chắc ờ, chắc dạo này ngày mai để phước kiếm mới vốn mua tặng bia luôn ơi giờ mình nhậu cho nó xỉn xỉn rồi mình sẽ nhịn đói được vài bữa đâu có ăn uống vô đâu ạ à. thấy ý kiến hay không mình cho chẳng hạn như chỗ mình cho chỉ cần 6 lon bia thôi bia giờ đang giảm giá một thùng 24 à, lon chỉ còn có trăm mấy thôi một hộ mình tặng cho 6 lon bia về kêu nhậu uống mình nên uống mình nên xong vô là xỉn rồi là qua ngày mình có thể nhịn đói được 3 ngày đó ăn đâu nổi chỉ còn cháo thôi gạo cũng sẽ tiết kiệm được gạo ví dụ như là giờ ngày mình ăn là cỡ nửa cái gạo giờ gạo mình nấu tô cháo chút xíu rồi mình ăn à là đó không nhịn đói được 3 ngày ăn cháo không im trong khi đó ờ, hai hai ờ, hai mươi hai bốn thùng mà một thùng là chỉ còn có một trăm bảy mấy ngàn à <laughs> thùng trăm bảy mấy ngàn chia ra thùng sáu lon tính ra có mấy chục ngàn à mà nó rẻ nữa chứ một hộ mình tặng cho 6 lon bia một bé mình tặng 6 lon bia 6 lon uống đã luôn như phước là uống chỉ cần hai lon là xỉn rồi đó bốn lon thứ ba là chuẩn bị đã phê đó lon thứ tư là ối luôn lon thứ năm nữa là lon thứ năm nữa là rồi lon thứ năm nữa là bc lết luôn á lết luôn á tắm luôn vậy là dương lon là phải hỏi là đủ lượng nhiêu để đi hỏi bia khỏi ăn đâu có ăn uống gì nổi đâu xỉn rồi thường thường mấy cô chú anh chị mà nhậu xỉn qua sao mình ăn uống đâu đâu có nổi đâu chỉ có ăn cháo thôi ăn cháo thì nó sẽ tiết kiệm được gạo tìm ha ý kiến cũng cũng thấy vui vui ha ở trong nhà mà mình nhậu mình nên làm gì phạt mình đâu có tụ tập đâu mình nhậu mình nên mình ngồi mình nhậu mình nên mà mình uống bia mình nên mà đâu phải mình tụ tập ờ, đông người đâu mình nhậu mình nên ở trong nhà mà mình ở trong khu cách ly phong tỏa mình ngồi trong nhà mình uống mình nên rồi sao người ta hỏi mình sao uống bia mình nói giờ tôi buồn quá tôi uống cho nó xỉn ngủ qua ngày để đỡ đói đỡ tốn đồ ăn còn nhắc bia ai cũng thèm hết trơn kìa đây chú này chú hả chú chú xin một phần đó hả chú còn gạo gì không lấy để uh, lấy chú uh, phần rau bịch bún với gạo đủ phần cho chú luôn đi hết bún rồi hả rồi đây con để đây nha hồi nữa lại lấy giùm con nha giữ khoảng cách an toàn rau đâu rồi hết bún rồi với lại mình lớn tuổi rồi tối mình ăn bún nó nặng bụng rồi rồi đủ rồi rồi có ai lấy giùm con nha chú dạ dạ dạ ok chú số điện thoại chú đẹp quá có thằng nào bán alo con nha số điện thoại chú đẹp lắm cái <laughs> điểm này không con để khoan đang coi tại chú không bị phong tỏa tuy nhiên thì ra tiện đường mình quẹo qua luôn với lại lớn tuổi mà để đang kiếm điểm thôi sen bển còn rau nhiều không ạ? còn anh đóng thôi à, phước à, xin à, xin phép ờ, tắt máy tại đây cái nha để ờ, phước coi lại danh sách nha danh sách phước nó nằm ở trên ờ, cái điện thoại rồi phước coi lưu không được có gì chút xíu nữa phước sẽ live chim tiếp để về lấy thêm mới rau đồ nữa và bye bye cô chú nha hẹn gặp lại nha chút nữa phước sẽ lay chim tiếp à ai chùa Bảo Trì mình chùa Bảo Trì là hiện tại là mấy bữa trước là có mạnh thường quân ghé gửi cũng mấy tấn gạo rồi rau gì mình gửi nhiều rồi rồi rồi bye bye và hẹn gặp lại bún nói chung cái gì mình cũng đã gửi cho rồi mình ưu tiên cho mấy bé bên miền một con bệnh trước mà